Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội Hôm nay à, tôi giới thiệu tiếp với các bạn một ngôi nhà nữa ở, ở Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông Ngôi nhà có diện tích là 37m2, xây 4 tầng Và hiện tại đang được chào bán với giá là 2 tỷ 550 à, triệu đồng Và hiện tại là tôi đang đứng ở trước cửa của ngôi nhà đây là phần ngõ của ngôi nhà này các bạn có nhìn thấy ngôi nhà này đặc biệt là mặt tiền rất là rộng nên là nhìn rất là đồ sộ và thoáng đây là phần à, ngõ đây chúng ta có thể quan sát ngôi nhà này nằm à, ngay trung tâm của quận Hà Đông à, đi 300m à, là ra đến chợ Hà Đông thôi sân vận động à, và trường cấp 3 cấp 1 cấp 2 trong bán kính 300m đây là phần tầng 1 của ngôi nhà về tổng ờ, phần mặt tiền của tầng một ngôi nhà thì hiện tại đang được chúng tôi ốp ờ, đá granite màu vàng và bên trong này là lớp cửa hai lớp cửa ờ, một là lớp cửa sắt phun sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm Việt Pháp đây chúng ta có thể quan sát và phía bên trên này chính là mặt tiền của ngôi nhà đây chúng ta có thể nhìn thấy rất là thoáng đây được sơn trắng và làm giả cột rất là đẹp và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì sẽ được chia làm à, hai phần à, một phần là phòng khách và bên trong sẽ là phòng ăn phòng bếp không gian tôi đang đứng đây chính là không gian của phòng khách đây chúng ta có thể quan sát bên trên là có hệ thống trần thạch cao hệ thống ờ, đèn chiếu sáng bên dưới này thì gồm ờ, hệ thống lát đèn đây chúng ta có thể quan sát từ bên trong ra nhìn rất là rộng và phía bên trong này chính là không gian của phòng bếp đây về không gian của phòng bếp thì à, sẽ bao gồm tủ bếp à, mặt bếp và chậu rửa về phần tủ bếp thì sẽ được làm từ à, gỗ sồi nga gỗ thịt đây chúng ta quan sát bên trên này có ống có máy hút mùi đây bên dưới này là mặt bếp sẽ được làm từ đá đen đá tự nhiên và bên này là chính là phần chậu rửa sẽ được làm từ inox 304 hàng nhập khẩu và đặc biệt à, thêm là ngôi nhà này à, bên à, phòng ăn này có thêm một cái cửa sổ rất là rộng đây chúng đây có thể quan sát ở bên phía đằng trước này là có một cái ngõ nhỏ nữa nên nếu mà mở cửa ra thì rất là hút gió rất là thoáng đây là không gian của phòng bếp nhìn ra phòng khách đây tiếp theo thì ở phòng tầng 1 sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh phụ đây chúng ta có thể quan sát nhà vệ sinh sinh vụ này à, rất là rộng bao gồm à, lavabo này gương chậu rửa mặt đây là phần à, bồn cầu và bên trong này sẽ có hệ thống máy bơm để bơm lên tét tét nước của ngôi nhà đấy đây chúng ta có thể quan sát phần hành lang của ngôi nhà đây ngôi nhà rất là thoáng bởi vì là à, mặt tiền rộng tiếp theo đây là chính là phần cầu thang về phần cầu thang thì à, mặt bậc sẽ được làm từ đá đen cổ bậc sẽ làm từ đá trắng các bạn nhé bên này sẽ là tay vịn tay vịn thì sẽ làm từ gỗ trò gỗ thịt gỗ rất là chắc chắn này từ từ rất là chắc chắn tiếp theo bên này chính là phần à, thanh trang trí của cầu thang được làm từ gỗ công nghiệp tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên ờ, tham quan ở phía tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ được thiết kế là hai phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh ở giữa thế là chúng ta có thể nhìn thấy là phần hành lang này có sổ cửa sổ thoáng này đây là phần hành lang bên này là cầu thang lên bên bên này sẽ là một phòng ngủ phía bên trong bao gồm hệ thống trần thạch cao này cửa sổ và hệ thống uh, cửa trong phòng về cửa trong phòng thì sẽ làm từ gỗ lim các bạn nhé và tiếp theo đây chính là phần ờ, phòng ngủ tiếp theo của tầng 2 bao gồm hệ thống chân thạch cao cửa à, sổ thì sẽ được làm cửa hai lớp cửa sắt và à, cửa nhựa loại thép cách âm bên này là chính là cửa thông phòng đây đây là chính là nhà vệ sinh của tầng 2 bao gồm mà bồn cầu này hệ thống lavabo hương ờ, hương này sen cây tiếp theo là chúng ta sẽ lên tầng 4 ờ, à tầng 3 trên tầng 3 thì cũng ờ, thiết kế như vậy thôi cũng bao gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh đây là phòng ngủ phía bên trong này cũng như tầng 2 cũng tương đối là rộng đây là hệ thống cửa đây là nhà vệ sinh của tầng 3 là phong ngủ thứ tư của chúng ta Tiếp theo là chúng ta sẽ lên tầng 4 à, của ngôi nhà các bạn nhé Trên tầng 4 của ngôi nhà thì sẽ thiết kế bao gồm à, một phòng thờ và một sân phơi phía bên đằng trước này chính là phòng thờ đây và bên này là không gian à, để máy giặt bên trên là hướng trời để lấy thoáng đây là phòng thờ này tiếp theo bên này chính là sân phơi Tôi xin ờ, nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà các bạn nhé Hiện tại là ngôi nhà này được uh, có diện tích là 37 mét vuông, xây 4 tầng và đang được chào bán với giá là 2 tỷ 500 50 triệu đồng ngôi nhà nằm ở ngay đường Hà Trì phường Hà Cầu quận Hà Đông ngôi nhà có hướng là hướng Đông Bắc à, nằm cách uh, trường uh, cấp 3 Lê Lợi 300m chợ Hà Đông và sân vận động 400m thôi Ngoài ra khu vực này thì bên công ty tôi có thiết kế xây dựng một vài vị trí khác nữa Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ tôi với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận các video khác thường xuyên hơn Xin cảm ơn và hẹn gặp lại